Hello, hello, xin chào anh chị em ạ. À. À, tại sao chúng ta cần phải cắt lót hay là chúng ta là cắt lỗ trong đầu tư chứng khoán? Ở trong đầu tư chứng khoán thì cái việc mà cắt lót là một trong những nguyên lý quan trọng nhất để giúp chúng ta có thể chiến thắng thị trường và giúp chúng ta có thể sống sót trên thị trường trong quá trình đầu tư. Ở nhưng ở ngoài kia thì à, Dũng biết rằng biết là nó có quá nhiều các phương pháp đầu tư chứng khoán thì họ không coi trọng cái việc cắt lót hay là giảm thiểu rủi ro mà nếu thị trường đi xuống hay cổ phiếu đi xuống thì họ lại tiếp tục mua vào tiếp tục mua vào bởi vì họ nghĩ rằng là cổ phiếu đang rất là rẻ có nghĩa là cổ phiếu đang là những món hời và chúng ta cần phải mua thêm nhiều vào vậy trong video hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta à, cách để chúng ta cắt lót một cách hiệu quả và tại sao chúng ta cần phải cắt lót à, bao nhiêu chị em có thể thấy rằng là việc cắt lót có thể một là một trong yếu tố sống còn trong việc đầu tư chứng khoán và nếu chúng ta không biết cắt lót hoặc là không biết quản trị rủi ro thì điều gì sẽ diễn ra sau một thời gian chúng ta không biết là tài khoản chúng ta sẽ có thể tăng lên hay là giảm xuống hoặc là chúng ta có thể lấy lại được tài khoản hay không à, bao nhiêu anh chị em thấy rằng là cái việc cắt lót là một trong những yếu tố những cái à, điều kiện quan trọng nhất để giúp nhà đầu tư chứng khoán có thể thành công trong đầu tư thì chúng ta có thể comment cho Dũng số 1 đi ạ à còn ai biết rằng là chúng ta không cần quan tâm đến về à, cắt lót mà chúng ta thấy là cổ phiếu giá rẻ chúng ta cần phải mua vào thì có thể comment số 4 được không ạ hãy comment ạ hãy comment và hãy nói thật thật lòng chúng ta đang chúng ta đang nghĩ gì trong cái à, video này Dũng chia sẻ hãy comment đi ạ anh chị em hãy comment và Dũng muốn biết rằng là anh chị em đang nghĩ gì ạ nếu anh chị em nghĩ rằng là việc mà cắt lót nó không quan trọng và việc mua cổ phiếu giá rẻ nó quan trọng hơn nếu ai nghĩ như vậy thì hãy comment cho Dũng số 4 hãy comment số 4 đúng không hãy comment số 4 nếu anh chị em nghĩ rằng là mua cổ phiếu giá rẻ nó quan trọng hơn cái việc mà chúng ta có thể cắt lót hãy comment số 4 còn ai nghĩ rằng là việc cắt lót hay là việc giảm thiểu rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng ta có thể chiến thắng hoặc là giúp chúng ta có thể nhiều tài sản hơn trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán ok không biết là bạn uh, Trần Phương số 4 hay số 1 ạ à? à, ở đây sẽ có đây chúng ta cũng thấy là Nguyễn Cầu số 4 ạ còn ai nữa ai có thể số 4 nữa ạ chúng ta tiếp tục ở từ, từ comment ạ à. xem bao nhiêu chị em số 4 ạ việc mua cổ phiếu giá rẻ những bạn Nguyễn Sĩ Thành đúng không ạ? mua cổ phiếu giá rẻ là một trong các phần à ô đây ok có bạn Phạm Phạm Khánh đúng không số 4 ở đây chúng ta có rất nhiều số 4 ạ rất nhiều số 4 không phải là ít đâu ạ vậy à, nếu chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ à, mua những cổ phiếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải mua những món hời thì điều gì diễn ra để chúng ta có thể hiểu rõ hơn là việc tại sao chúng ta cần phải cắt lót tại sao chúng ta cần phải xử lý nếu chúng ta cứ ai có con bốn thì chúng ta cứ comment đi ạ để chúng ta xem rằng là việc mà chúng ta thấy rằng là nếu đúng không? nếu chúng ta xử lý cắt lót thì à, đúng không cắt lót nó quan trọng hơn hay là chúng ta ok ạ à? đúng không chắc là bạn à, bấm nhầm đúng không ạ số 4 ạ à. bạn à, Nguyễn thì à, Nguyễn thì minh tâm à, đây là bạn có nghĩ là cổ phiếu giá rẻ là phải mua vào nhưng mà phải có long ở đây dũng cho các bạn xem một cái bảng thống kê để anh chị em có thể thấy được là nếu anh chị em lỗ 5 phần trăm số vốn ban đầu chúng ta có giả, giả sử như có 100 triệu đồng nhé nếu số vốn của ta có 5 phần trăm ờ, trong trường hợp chúng ta bị lỗ 5 phần trăm thì chúng ta còn gì ạ còn phải còn tức là còn lại 95 phần trăm để lãi hoàn vốn thì chúng ta gì ạ lãi phải 5 phẩy ba phần trăm chúng ta mới hoàn vốn nếu chúng ta lỗ 10 phần trăm tức là chúng ta còn 90 triệu thì để hoàn vốn chúng ta là bao nhiêu ạ 11 phải một phần trăm chúng ta mới hoàn vốn còn nếu mà lỗ bao nhiêu 15 phần trăm thì mất 17 phần trăm hoàn vốn nếu lỗ 20 phần trăm thì chúng ta phải mất 25 phần trăm hoàn vốn và nếu chúng ta con số này nó lên đến 30 phần trăm thì chúng ta phải mất 42,3 tức là khoảng 43 phần trăm hoàn vốn còn nếu chúng ta bị lỗ 35% thì chúng ta cần phải mất 53% hoàn vốn vậy nếu chúng ta lỗ 4% chúng ta mất phải 60 66 67% hoàn vốn vậy nếu chúng ta lỗ 50% thì chúng ta mất phải 100% hoàn vốn vậy bạn làm làm thế nào để bạn có thể hoàn vốn và mong muốn chúng ta lãi bao nhiêu phần trăm một năm anh chị em nghĩ rằng là chúng ta có thể lãi được bao nhiêu phần trăm một năm nếu chúng ta lỗ 50 phần trăm thì dù anh chị em có giỏi đến mấy giỏi đến mấy có xuất sắc đến mấy thì trong trường hợp để hoa vốn đúng không hoa vốn thôi hoa vốn thôi thì chúng ta vẫn có thể lãi là lãi 100 phần trăm mối hòa vốn đúng không giỏi lắm đấy chúng ta lãi 100 phần trăm với hòa vốn vậy điều gì đang diễn ra nếu anh chị em nhìn thấy là nếu chúng ta lãi lỗ 5 phần trăm chúng ta cắt lót thì thực sự là chúng ta chỉ cần mất phải ba phải năm phần trăm là chúng ta có thể lấy lại vốn rồi và càng về phía sau này khả năng là dạ, khả năng mà lấy lại vốn của ta gần như là không thể vậy ai trong chúng ta vẫn là tiếp tục trung bình giá xuống tiếp tục trung bình giá xuống và sử dụng margin trong trung bình giá xuống thì hãy có thể comment comment số 5 đúng không ạ ai chúng ta đang ở đây đang ngồi theo dõi video này chúng ta vẫn đang trung bình giá xuống và sử dụng margin thì có thể comment cho số 5 được không ạ đúng không bạn Nguyễn Thanh Tâm đã hiểu rõ chưa ạ ban nãy bạn com số 4 nhưng bây giờ có thể bạn đã thay đổi ai đã trung bình ra xuống trung bình ra xuống ạ và mua với cổ phiếu giá rẻ và chúng ta thấy là trên thị trường chúng ta vẫn thấy mọi người đang khuyến nghị chúng ta làm theo cách này khuyến nghị chúng ta làm theo cách này vậy nếu chúng ta thấy rằng là việc khuyến nghị cho chúng ta làm cái theo cách này điều gì diễn ra đúng không chúng ta đang thấy một vài anh chị em vẫn đang trung bình giá xuống và sử dụng margin đấy ạ à ok xin cảm ơn tiếp tuyệt vời nói không với trung bình giá xuống vậy khi mà chúng ta gì ạ thấy cái việc mà trung bình giá xuống thì nó có thể thiệt hại cho chúng ta bởi vì nếu anh chị em chỉ cần gì ạ à, lỗ 25 phần trăm thôi ạ à, 25 phần trăm ở đây anh chị ạ thì chúng ta đã gì ạ à, nếu margin 11 là chúng ta có thể lỗ đến 50 và lỗ 50 thì chúng ta phải hòa vốn 100 gần như là chúng ta không thể lấy lại được không thể lấy lại được cái số vốn mà chúng ta có nhưng tại sao họ vẫn đang trung bình giá xuống câu hỏi tại sao có rất nhiều người vẫn đang trung bình giá xuống bởi vì trong một xu đi lên á một xu cứ đi lên như này thì việc mà trung bình giá xuống nó vẫn giúp chúng ta hái ra tiền đúng không ạ trung bình giá xuống nó vẫn giúp chúng ta hái ra tiền bởi vì khi mà mỗi khi chúng ta mua giá ở vị trí thấp thì thông thường mọi người vẫn kiếm được lợi nhuận bởi vì mỗi một nhịp như thế chúng ta lại tiếp tục kiếm được lợi nhuận và chúng ta cảm giác là những món hời đang tiếp tục đến với chúng ta câu chuyện là chúng ta thấy rằng là nếu trong trường hợp một ngày đẹp trời nào đó thị trường có thể rớt rơi giảm không thanh khoản ở việc mà chúng ta margin khoảng 50 phần trăm tức là tỷ lệ 11 và nếu tài khoản chúng ta lỗ khoảng 7 phần trăm đúng không trong hai phiên thôi ạ à, 7 phần trăm trong hai phiên thì chúng ta đã lỗ được không? khoảng 30 phần trăm nếu chúng ta lỗ 30 phần trăm thì cái điều gì sẽ diễn ra lỗ 30 phần trăm thì chúng ta cần phải mất 42 phần trăm chúng ta mới hòa vốn vậy nếu chúng ta margin một tỷ lệ cao hơn thì điều gì sẽ diễn ra margin tỷ lệ cao hơn thì điều gì sẽ diễn ra nên anh chị em biết rằng là nếu anh chị em margin tỷ lệ cao hơn thì cái việc mà chúng ta thấy rằng là cái khả năng bị thua lỗ nặng sẽ diễn ra như thế nào và chúng ta biết rằng là anh chị em có thể quan sát nếu không cắt lót thì thiệt hại nó như thế nào đây là một cái cổ phiếu các bạn biết rằng là các bạn mua theo chu kỳ khi mà cổ phiếu hết chu kỳ thì nó rơi xuống ạ à, nó rơi xuống đúng trong một quá trình tích lũy các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ kéo rất thật dài sau đó nó lên đến đỉnh và sau khi nó lên đến đỉnh thì nó rơi rất là nhanh và gần như chúng ta không có cơ hội nào để lấy cổ phiếu và chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ thua lỗ và mãi mãi thua lỗ chúng ta có thể cũng quan sát những cái cổ phiếu như này anh chị em này một quá trình tăng tốc rất là nhanh sau đó chúng ta chỉ thấy là thời gian một cổ phiếu tích lũy đi lên rất là nhanh nhưng thời gian cổ phiếu có thể giảm giảm rất là nhanh trong khoảng thời gian ngắn và việc mà chúng ta vẫn trung bình giá xuống hoặc là chúng ta mua cổ phiếu theo một chu kỳ giá lên mua một cổ phiếu theo một chu kỳ giá lên sau đó thì chúng ta không biết đâu là giai đoạn kết thúc và chúng ta muốn nắm giữ nó khoảng một thời gian dài hơn thời gian 3 tháng 5 tháng một năm và nhiều nhà đầu tư đã đầu tư một cổ phiếu 3 năm 5 năm nghĩ rằng kỳ vọng chúng ta thấy rằng là nó có thể giúp chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn Bao anh chị em đã thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta giữ cái cổ phiếu càng lâu á càng lâu càng gì ạ à, càng nhiều thời gian thì cái khả năng rủi ro của chúng ta càng cao ạ à. bao nhiêu em thấy là nếu chúng ta giữ cổ phiếu ở gì ạ à, vị thế càng lâu thì rủi ro của chúng ta càng cao nếu anh chị em thấy rằng là điều này đúng với chúng ta thì hãy comment số 1 còn nếu anh chị em nào thấy không đúng thì comment số 6 đấy ạ đấy dạ. anh chị em nghĩ là nếu chúng ta giữ cổ phiếu càng lâu á thì ờ, tỷ lệ rủi ro nó là càng cao và nếu anh chị em nghĩ rằng là nếu chúng ta gì ạ giữ mà tôi nói là nó ít rủi ro hơn thì hãy comment số 6 tại sao lại như vậy câu hỏi là tại sao lại như vậy theo chị em nghĩ tại sao lại như vậy đúng không tại sao lại như vậy nếu chúng ta tại sao chúng ta thấy là càng giữ lâu thì rủi ro càng lớn tại sao lại như vậy chúng ta có thể lấy là một số bạn này à, vẫn có một bạn thấy là bạn doãn tâm sự ạ là nghĩ giữ lâu thì chúng ta thấy là chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận bây giờ chúng ta có thể ở à, cái điều kiện này chúng ta có thể kiểm tra trên thực tế là chúng ta có thể thấy ngay được anh chị em có thể lấy một cái cổ phiếu à, Dũng lấy một cổ phiếu SSI anh chị em có thể quay trở lại quá khứ các chu kỳ của SSI chúng ta lấy chu kỳ SSI đi ạ đây cổ phiếu SI các bạn thấy là cổ phiếu SI chu kỳ đi xuống nó như thế nào nó diễn ra như thế nào nếu anh chị em sẽ là chu kỳ SI một quá trình đi xuống và đang tiếp tục đi lên và có thể xong một thời gian nữa cổ phiếu này tiếp tục đi xuống xin lỗi đây là cái đẹp xin lỗi chúng ta nhìn thấy chưa ạ ok một số bạn đã nhận ra cái điều này chưa bạn à, sự đã nhận ra điều này chưa bạn thấy một cổ phiếu đi lên như thế này sau đó bạn không nắm giữ thêm khoảng một năm nó rơi xuống như này và bạn nghĩ rằng là có thể có giai đoạn nào sẽ tăng như này nhưng bạn nhớ là ở giai đoạn trước đó cổ phiếu SI cũng tăng rất là mạnh ở đây nhưng sau đó bạn biết bao giờ nó mới có thể vượt qua đỉnh và thậm chí đến bây giờ nó mới vượt qua đỉnh cách đây khoảng 10 năm đến bây giờ nó mới vượt qua đỉnh cách đây khoảng 10 năm bạn ạ à. đến bây giờ nó mới vượt qua đỉnh cách đây 10 năm còn trong những cái chu kỳ đó bạn cứ chỉ nhìn thấy là mỗi một chu kỳ lên lại xuống lên nó lại xuống lên lại xuống và lên nó lại xuống vậy tại sao chúng ta lại cứ giữ nó trong một chu kỳ nhiều năm là thế nào ạ à? tại sao lại như vậy Vậy các bạn đã hiểu tại sao chưa ạ? Bây giờ chúng ta biết là cổ phiếu nó đi theo chu kỳ. Vậy nó hết chu kỳ. Khi cổ phiếu nó hết chu kỳ thì nó quay trở lại. Nó quay trở lại cái gì ạ? Cái vị trí ban đầu. Nó giống như con người á. Mình có khi con người nó hết chu kỳ, chúng ta lại trở về với gì ạ? Cát bụi. Đúng không? Nó trở về cát bụi chúng ta lại tái sinh sang một kiếp người khác thế mà chúng ta vẫn vẫn cứ giữ cứ giữ hết chu kỳ này đến chu kỳ khác anh chị em có thể like và chia sẻ video này đâu ạ hãy like ạ bởi vì chúng ta đang có khoảng hơn 600 anh chị em đang có mặt ở đây ở ờ, những cái kiến thức này có thể làm thay đổi quá trình đầu tư chúng ta có thể làm thay đổi cuộc đời chúng ta ở ờ, mỗi một cái câu like xe chia sẻ và chúng ta cũng gì ạ à? còn tiết kiệm thì chúng ta có thể làm được điều gì nữa ạ chúng ta chỉ mỗi hành động nhỏ nhỏ như vậy mà chúng ta có thể giúp cho cộng đồng giúp cho bao nhiêu chị em giúp cho những người thân chúng ta những người bạn bè chúng ta những cái cộng đồng trong đầu tư chứng khoán chúng ta hiểu rõ là tại sao chúng ta lại cần phải gì ạ cắt lót tại sao chúng ta lại cần phải quản trị rủi ro vậy bây giờ chúng ta có một số bạn đã hiểu gì ạ đã hiểu là về cái quản trị rủi ro chúng ta cần phải gì ạ sử dụng những chiến lược nào để quản trị rủi ro có nhiều anh chị em bảo rằng là làm sao để chúng ta có thể quản trị rủi ro làm sao để chúng ta có thể mua cổ phiếu bởi vì mua xong là cổ phiếu có thể bị giảm hoặc bốn phần trăm tám phần trăm hoặc nhiều hơn như vậy thì trước khi mà Dũng phân tích và chia sẻ phần này thì Dũng mong rằng là anh chị em có thể chia sẻ và like ạ à, hãy đánh giá hãy chia sẻ một cách thực tế là hãy cảm nhận khi mà chúng ta hiểu rõ rằng là cắt lót chúng ta nhận được điều gì trong khi mà chúng ta cắt lót ạ à khi nhận được gì mà khi mình chúng ta có thể quản trị rủi ro nếu anh chị quản trị rủi ro thì điều đầu tiên anh chị em đã nhận được gì hãy có thể chia sẻ cho Dũng thấy được ở đây không ạ à, sáng nay Dũng à, nhận được một cái bạn à, gọi điện của bạn học viên ạ à, là trong à, group bạn có nghe một ai đó nói rằng là cắt lót ạ à, có rất nhiều ý kiến khác nhau có rất nhiều quan điểm khác nhau vậy cắt lót như thế nào cắt à, sau ATC hay là cắt trước ATC à, cắt khi mà cổ phiếu gì ạ à, có khối lượng tăng hay là cắt gì ạ à, khi khối lượng giảm cũng cắt ạ à? cắt như thế nào ạ à? vậy chúng ta cần phải xử lý cắt lót ra sao một cái nhà đầu tư thành công vĩ đại nhất theo các bạn ngài Warren Buffett ông cắt lót bao nhiêu phần trăm ạ à? đầu tiên chúng ta có thể đặt câu hỏi là ngài một cái nhà đầu tư lão luyện gì ạ cắt lót của ngài Warren Buffett họ cắt lót bao nhiêu phần trăm ạ à? có bao biết là ngày Warren Buffett họ cắt lót như thế nào không ạ hay chúng ta chỉ nghe là ông cũng mua cổ phiếu và cứ mua mua ạ và anh chị em là nghĩ rằng là bản thân là chúng ta không hiểu rõ là một chiến lược đầu tư giá trị của ngài Warren Buffett ông cắt lót như thế nào ai biết rằng là ngài đó cắt lót thì chúng ta có thể comment ạ à. nhưng ở trên thị trường chúng ta thấy là chẳng ai thấy rằng là ngài cắt lót cả chúng ta chỉ có gì ạ à? thấy chưa ông mua bắt đáy và mua bắt đáy đúng không thực tế không phải đâu ạ à ông cắt lót ạ cắt lót rất là ác liệt luôn ạ nhưng chúng ta không biết thôi ạ ông cắt lót rất là quyết liệt luôn đấy ạ đúng không làm sao ạ một số anh chị em đây ạ cắt lót khi nào comment cho Dũng được không ạ để chúng xem lại chúng ta đang cắt lót này ạ bạn bây giờ Trần Thanh ạ cắt lót khi tin tức tốt AT ATC ATC TTO ạ cắt hết ạ đúng không cắt kiểu gì nữa cắt kiểu gì ạ chúng ta cần phải cắt gì ạ 5 đến 7 phần trăm ạ cắt 20 phần trăm Uồn phép cắt 20 phần trăm cắt kiểu gì nữa ạ nếu nếu cổ phiếu gì ạ à? đúng không ạ còn cắt kiểu gì nữa ạ nên chúng ta thấy là chúng ta học một cách là chúng ta gì ạ à? chúng ta không biết rằng là chỉ nghe nghe một điều kiện thuận lợi thôi và chúng ta nghe cái gì ạ à? ở phía mà quan trọng nhất chúng ta thấy không ạ nếu Dũng xem quan sát ở đây thì Dũng thấy rằng là Dũng nghe thì nhiều người mỗi một người có chiến lược cắt lót ngang nhau bao nhiêu anh chị em là cắt lót 4% khi cổ phiếu giảm 50% và cắt lót 8% khi cổ phiếu giảm à, cắt lót một nốt số còn lại đúng không Tức là nốt số còn lại 50% khi cổ phiếu giảm giảm 8% có thể comment đúng không ạ hãy comment cho Dũng à, số 1 đi ạ nếu anh nghĩ chúng ta cắt lót theo kiểu này thì hãy comment cho Dũng số 1 ạ có thể một số bạn cũng đưa ra cắt lót rất là hay 30 phần trăm giảm 4 phần trăm 30 phần trăm giảm 6 phần trăm và cắt hết khi cổ phiếu giảm 8 phần trăm đây là một chiến lược cũng rất là hay cắt lót khi giảm 4 phần trăm vậy bây giờ chúng ta xem là bản thân là còn chiến lược cắt lót nào khác nữa không ạ có nhiều rất nhiều chiến lược khác nhau nhưng anh chị em sẽ là có nhiều chiến lược mà để chúng ta phù hợp có thể chúng ta sử dụng chiến lược cắt lót lỗ 50 phần trăm giảm một nửa tức là chúng ta có 10 cổ 10.000 cổ phiếu lỗ 50 phần trăm chúng ta giảm một nửa lỗ 10 phần trăm chúng ta có bán hết ạ bây hỏi đặt ra là câu hỏi là ly ở mo cắt lót bao nhiêu phần trăm và chúng ta phải phân tích là ly ở mo cắt lót bao nhiêu phần trăm ly ở mo thì mình có thể comment ạ, Liam Mo cắt lóc bao phần trăm. Nếu anh chị em nào đọc những tác phẩm của Liam Mo rồi ạ, Liam Mo cắt lót bao nhiêu phần trăm? 10% phần trăm đúng rồi ạ. Liam Mo cắt lót 10%. phần trăm. Tại sao lại cắt lót 10% phần trăm mà ông cắt lót không gì ạ? À? Không cắt lót cao hơn. Bởi vì thời điểm đó với cái việc mà ông thấy rằng là những cái cổ phiếu mà ông mua cái tỷ lệ 10% phần trăm là hợp lý. Guillermo Neo thì bao nhiêu phần trăm ạ? William O'Neill William O'Neill thì bao nhiêu phần trăm với William O'Neill thì chúng ta biết rằng là trong cuốn sách làm giàu qua chứng khoán thì ông cắt lót bao nhiêu phần trăm chúng ta sẽ hiểu được rằng là việc mà tất cả những nhà đầu tư thành công họ đều cắt hết ạ à. ông cắt từ 7 đến 8 phần trăm còn Mac Mini chúng ta thấy là Mac Mini một trong những thiên tài đầu tư chứng khoán ông cắt bao nhiêu phần trăm ạ à? Mac mini ạ. À? Chúng ta thấy là Mac mini cũng cắt lót chứ có phải toàn những thiên tài họ làm như vậy. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các hệ thống khuyến nghị chúng ta mua mà đây là những toàn những thiên tài đầu tư cá nhân anh chị em ạ. À. Tất cả những mà người mà Dũng nói ra thì đều là những thiên tài đầu tư cá nhân. Vậy chúng ta thấy là Mac mini cắt bao nhiêu ạ? À? Mac mini cắt lót tối đa là 10% có những cổ phiếu ông cắt gì ạ ba phần trăm đúng không có những cổ phiếu gì ạ tỷ lệ cắt lót của ông thậm chí là chưa đến một phần trăm vậy chúng ta hiểu đơn giản là như nào bây giờ cô chú hỏi là có những cổ phiếu khi mà cổ phiếu lên một phần trăm chúng ta có cả, lãi là một phần trăm chúng ta có bán không ạ có khi nào cổ phiếu bắt đầu lãi hoặc hòa vốn chúng ta bán không ạ hay là cứ phải để cho nó để cho nó phải, phải lỗ cho nó mới bán có một vài cổ phiếu giả sử anh chị em mua xong anh chị em lãi được hai phần trăm chúng ta có nên bán không ạ hay là phải để lỗ bốn phần trăm lỗ bốn phần trăm lỗ tám phần trăm mình bán thì đây cũng là một trong những gì ạ cái khi mà Dũng muốn chia sẻ có nhiều trường hợp cổ phiếu không những giảm 4% hoặc 8% chúng ta mới bán chúng ta có thể là hòa vốn chúng ta cũng bán có thể lỗ 2% chúng ta cũng bán hoặc có thể là lãi 2% chúng ta bán bởi vì lúc đó chúng ta biết điều gì ạ à? lúc đó thị trường đang có những thông tin xấu đúng không lúc đó thị trường đang có tin xấu có chiến tranh có dịch bệnh có bao nhiêu thứ khác chúng ta cần phải xử lý trước bởi vì thông thường các thông tin nó đưa ra thì thị trường không bao giờ rơi ngay mà nó cần đủ thời gian bởi con người bao giờ cũng chậm hơn họ trước khi có một thông tin nào tác động đến thì họ cần phải theo dõi họ cần phải nghe ngóng họ cần phải làm rất nhiều các yếu tố khác nữa nên bao giờ họ cũng chậm hơn nên nhiều lúc chúng ta cần phải gì ạ cắt lót trước cắt lót trước khi mà cần phải cắt lót và anh chị em lần lần đầu tiên nghe được điều này thì có thể comment cho Dũng số 3 được không ạ rất nhiều lúc chúng ta cần phải cắt lót thực ra cắt lót ở đây nó hiểu đơn là chúng ta lãi ba phần trăm chúng ta vẫn cứ cắt chúng ta gọi là cắt lót ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ à? mọi thứ nó đang không như mong muốn thì chúng ta cứ cắt thì đó là gọi là cắt nếu chúng ta hiểu điều này thì có thể comment cho Dũng số 3 được không ạ tại vì ngoài kia cũng Dũng biết rằng nhiều người cứ đưa ra cái cắt lót theo một cái máy móc bởi vì chúng ta cần phải nắm rõ được cái quy luật hôm qua Dũng nói rằng là mọi thứ chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật đúng không quy luật mọi thứ nó phải nắm được quy luật quy luật gì ạ những cái quy luật nó mới cho cho chúng ta biết rằng nó vận động ra sao quy luật cung cầu nó vận động ra sao những thông tin đúng không chúng ta biết rằng là thông tin khi nó tác động đến thị trường thường nó sẽ bị chậm hơn nhưng chỉ sau một thời gian thôi nó có một cái mô thức đó là mô thức phản hồi ai trong chúng ta đã đọc một cuốn sách là cái mô thức phản hồi của Soros chúng ta thấy là mọi cái nó diễn ra nó không thể diễn ra nhanh như chúng ta nghĩ thường nó sẽ diễn ra chậm hơn chậm hơn và sau khi bắt đầu nó tạo ra cơn lốc bởi vì khi mà cổ phiếu bất động giảm thì người người bán nhà nhà bán và đặc biệt là các công ty chứng khoán họ cũng bán họ bán làm sao để họ thoát được họ bán làm sao để không bị ảnh hưởng đến là tài khoản của họ bởi vì họ cần phải quản trị rủi ro chỉ có một số các nhà đầu tư khốn khổ hoặc một số các nhà đầu tư được là gieo trong đầu những suy nghĩ đó là trung bình giá xuống hoặc là mua những cổ phiếu giá rẻ họ cứ mua vào họ ôm như giờ ôm cổ phiếu họ nghĩ rằng đây là những cổ phiếu tuyệt vời nhất họ mua vào đây là những cổ phiếu mà họ đầu tư theo một trường phái đó là đầu tư giá trị nhưng bạn phải hiểu rằng là những trường phái đầu tư giá trị ấy, bao giờ họ mua khi mà xu hướng thị trường giảm và các cổ phiếu nó giảm hơn nó thấp hơn giá trị thực và những nhà đầu tư như vậy như ngài Warren phép họ có nhiều vốn họ có nhiều tài sản họ mua họ mua họ thâu tóm và đến khi nào họ cắt lót cậu biết không? nếu mà cổ phiếu họ không mua họ không thâu tóm được họ, họ không mua đủ số lượng cần thiết để họ có thể quản trị được họ sẽ bán ra hoặc là một cổ phiếu họ mua những cái việc mà ban hội đồng quản trị nếu trong trường hợp nó không đáp ứng được cái yêu cầu nhu cầu mà họ đưa ra thì họ cũng có thể thoái vốn đấy là cách mà cắt lót của ngài Warren Buffett nhưng trên thị trường bạn thấy rằng có bao nhiêu anh chị em thấy rằng là nếu chúng ta được đi học chúng ta được nghe những cái video chúng ta được học những chương trình tuyệt vời của ngài Warren Buffett thì họ thấy rằng là chúng ta không bao giờ được học cách để chúng ta cắt lót cách để chúng ta thoát khỏi thị trường cách để chúng ta có thể sống sót thị trường và nếu chúng ta không làm được điều đó thì làm sao hãy dừng đầu tư đi ạ à. hãy dừng đầu tư đi các bạn ơi bởi vì các bạn tiếp tục đầu tư các bạn có thể trở thành nhà đầu tư khốn khổ nếu bạn thua lỗ cuộc sống của bạn ra sao gia đình bạn ra sao các con bạn như thế nào những người xung quanh của bạn bố mẹ bạn vợ bạn chồng bạn tất cả những người thân của bạn khi bạn thua lỗ bạn sẽ gì ạ à? cái bộ mặt của bạn sẽ ra sao cái cảm xúc bạn như thế nào những cái điều gì diễn ra với bạn cuộc sống tất cả những yếu tố đó nó sẽ tác động ngược lại chúng ta đang nghĩ rằng là đầu tư chứng khoán là tự do tài chính trước khi bạn mơ ước về tự do tài chính bạn cần phải hiểu rõ là thị trường nó đang vận động như thế nào bạn cần nên hiểu rõ là mọi thứ nó sẽ diễn ra là sao nên đầu tiên các bạn cần phải hiểu rõ rằng là những cái yếu tố đó cắt lót phải cắt lót ngay Dũng muốn nói các bạn một cái cổ phiếu như là SA. nếu bạn mua cổ phiếu SA, thì câu chuyện ở đây bạn phải mua vào những thời điểm đây là những thời điểm có độ an toàn rất là cao nếu bạn mua ở những thời điểm này thì khả năng thua lỗ của chúng ta sẽ rất là thấp dũng gọi điểm mua sớm nếu bạn mua vào những thời điểm này nếu trong trường hợp nếu nó có test lại thì cổ phiếu của bạn sẽ gì ạ rất ít khi bị thua lỗ hoặc là nếu bạn mua vào những thời điểm mà dũng gọi là những cái thời điểm mà những cái điểm mà xác nhận những cái điểm mà chúng ta thấy là có độ an toàn rất là cao hay là những điểm mua sớm thì bạn có thể tạo ra một cái khoản lợi nhuận rất là cao trong khi đó thì nhiều người khác đã thấy rằng cổ phiếu chúng ta đang lao dốc đang giảm khá là mạnh và chúng ta không biết là xử lý ra sao chúng ta còn nhiều điều khác nữa nhưng bạn cần phải hiểu rõ rằng là khi mà cổ phiếu khi mà thị trường bắt đầu trong quá trình đi lên thì nó tiếp tục tăng tốc nếu bạn mua ở đây và bạn tiếp tục mua ở đây với cái việc mà cổ phiếu đang đi lên cái này bạn bán dần ra bạn đợi cho nó nhịp chạy nốt bạn thoát hết ra thì thực tế bạn không bao giờ bị thua lỗ nhưng nếu cổ phiếu bắt đầu sau một quá trình đạt đỉnh nó đi xuống bạn bắt đầu mua ở treo trung bình giá xuống cổ phiếu đã tiếp tục giảm bạn mua trung bình giá xuống bạn cổ phiếu tiếp tục giảm bạn mua trung bình giá xuống và dần dần số tiền của bạn không có nếu bạn sử dụng margin thì sau một thời gian bạn sẽ bị cháy tài khoản khi mà cổ phiếu về đến đây bạn biết rằng là cổ phiếu SI là một cổ phiếu rất là khỏe rất là là tốt nhưng nếu bạn chịu được bao nhiêu bạn nhìn thấy từ trên đỉnh Trường Sơn từ giá 34 nó về giá 10 này thì bao lâu bạn mới có thể đáp thấy rằng là cổ phiếu có thể về giá 34 này và bạn biết rằng là bạn sẽ là nhà đầu tư khốn khổ vậy cắt lót như thế nào cắt trước ATO hay là cắt ATC hay là cắt khi nào ạ à? theo các bạn là cắt khi nào nếu cổ phiếu mà theo nguyên tắc của Dũng có thể các bạn có thể sử dụng những chiến lược cắt lót khác nhau 5% 10% có thể sử dụng các chiến lược của Mac Mini, Graham O'Neil có thể bạn sử dụng những chiến lược khác của gì ạ Liam Moore một vài chiến lược khác nữa Dũng không biết là các bạn phù hợp với chiến lược nào nhưng ờ, với chiến lược của Dũng thì theo các bạn các bạn đang sử dụng chiến lược là nếu cổ phiếu vi phạm cắt lót thì bạn cắt ngày hay để sau ATC các bạn mới cắt ạ à? theo các bạn các bạn sử dụng chiến lược nào sau ATC hay là các bạn sử dụng ngay ạ à? bạn sử dụng như thế nào câu chuyện rất đơn giản các bạn thử nói đi ạ làm ngay nếu ATC thì điều gì diễn ra nếu các bạn để nó ATC thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra điều gì diễn ra Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn đây là một cách mà Dũng đang làm điều gì diễn ra nếu trong trường hợp ATC nếu thị trường giảm mạnh thì sao chúng ta cắt được bốn phần trăm không cắt được bốn phần trăm không ạ thứ nhất là không cắt được cái thứ hai là trong trường hợp chỉ trong một thời gian ngắn thôi ạ à, cổ phiếu có thể giảm rất là sâu không những 4% mà nó giảm đến 10%. Không những 4% mà nó giảm đến 10%. Còn điều gì nữa ok chúng ta sẽ lấy điều gì nữa ạ bạn có thể thấy ở đây là chiến lược cắt lóc của Dũng ạ cái Dũng sẽ đảm bảo cái việc cắt lót tạo chút ạ thế bây giờ chúng ta cắt ngay phải cắt ngay và nếu cổ phiếu có thể bị giảm rất là sâu chúng ta không cắt được đâu ạ và có một cách mà chúng ta cắt thật nhanh đó là gì ạ một số các công ty chứng khoán thì chúng ta có thể sử dụng gì ạ sử dụng cắt lót tự động một số công ty chứng khoán đặc biệt là anh chị em có thể đầu tư phái sinh thì anh chị em sẽ có những công cụ để cắt lót một cách hiệu quả đây là một trong cái hệ thống nếu bình thường chúng ta đang thấy rằng là cái tỷ lệ cắt lót này ạ cổ giá phái sinh đang là 49 41 khi mà quá trình đi lên thì chúng ta thấy là cắt lót ở hai cái 14 91 và 14 90 rất là nhanh nếu không may nó bị vào thì chúng ta có một cái lệnh M L MTL tức là cắt ngay không có gì ạ không có trần trừ không có trần trừ ở trong cái lệnh này gần như chúng ta cắt ngay cắt ngay cắt ngay và cắt ngay vậy nếu chúng ta không cắt ngay điều gì sẽ diễn ra cổ phiếu có thể giảm rất là mạnh nó giảm lúc mà chúng ta không thể đưa ra quyết định được và lúc đó chúng ta bị căng cứng còn có một cách cắt khác nữa chúng ta có thể cắt một tỷ lệ trước đó dù là ít hay nhiều anh chị em không gì ạ à? nếu anh chị em đầu tư 10.000 cổ phiếu thì anh chị em có thể cắt 500 hoặc 100 cổ phiếu 500 hoặc 100 cổ phiếu và khi anh chị em cắt 500 100 cổ phiếu thì cái đầu óc của chúng ta này cái đầu trong tâm trí chúng ta là có xu hướng là cắt lót khi mà có xu hướng cắt lót thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa ra quyết định rất là nhanh và có một cái công thức chúng ta có thể đếm 5 4 3 2 1 thì ờ, chúng ta cắt là cắt thôi ạ à. nếu chúng ta đây là một cái cách trong cuốn sách đó là gì ạ à? bạn chỉ đưa ra quyết định khi bạn đến năm bốn ba hai một và ai đã đọc cuốn sách này thì mình đã ai đọc cuốn sách năm bốn ba hai một chưa ạ 5 giây á cuốn sách 5 giây ạ đưa ra quyết định trong 5 giây thì các bạn có thể sử dụng cuốn sách này sử dụng chiến lược này để đưa ra quyết định nhanh chóng vậy để cắt lót thành công thì điều đầu tiên anh chị em phải mua đúng và để mua đúng anh chị em phải nắm rõ được mẫu hình để mua đúng anh chị em phải nắm rõ được thị trường để mua đúng anh chị em phải hiểu rõ được thị trường chung vận động như nào để mua đúng anh chị em cần phải hiểu rõ là cổ phiếu nào dẫn dắt để mua đúng anh chị em phải hiểu rõ được gì ạ à? mua sớm điểm nào mua chính điểm nào và rất nhiều cái điểm mua chúng ta cần phải hiểu rõ nên thực tế chúng ta không thể cắt lót được nếu chúng ta không mua đúng điểm và nếu anh chị em nào mà gì ạ à, để hiểu rõ hơn để nắm rõ được hơn cái và chúng ta có thể đi cùng nhau sâu hơn thì anh chị em có thể đăng ký một cái khóa học và Dũng có thể tới đây sẽ diễn ra một khóa học mà xuống dòng tiền đây là khóa học mà Dũng nghĩ rằng là bất cứ ai có thể đăng ký được bởi vì trong khóa học này Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cái điểm pivot để chúng ta có thể mua đúng điểm những cái mẫu hình căn bản đây là khóa học đầu tư mang điện lướt sóng với những số vốn khoảng 300 triệu đổ lại thì đây chúng ta có thể phù hợp với khóa học đầu tư như này còn nếu anh chị em mà là đầu tư khóa số tiền lớn hơn thì những khóa học này nó gì ạ nó sẽ không thể giải ngân được số tiền lớn nên nếu anh chị em có 300 hoặc 500 đổ xuống trong quá trình đầu tư thì đây là có khóa học có thể giúp chúng ta cải thiện được trong quá trình lướt sóng đúng không cải thiện được trong quá trình lướt sóng cái thứ hai là cải thiện cho chúng ta được cái cách để chúng ta vào đúng điểm cái thứ ba là chúng ta có thể biết rằng là thị trường chung nó đang ở đâu có thể thoát ra hay để hay là bạn có thể tham gia vào chúng ta có thể biết rằng những mẫu hình nào có thể đầu tư lướt sóng cho chúng ta hiệu quả nhanh nhất và đặc biệt là chúng ta sẽ được Dũng hướng dẫn à, cơ cấu danh mục và các bạn nào đang tham gia cái chương trình à, đầu tư lướt sóng thì có thể à, tiếp tục đăng ký tất cả những cái cổ phiếu trong danh mục của mình trong cái room mà Dũng đang gì ạ do ở trong đó và anh thì em sẽ được Dũng hướng dẫn chúng ta cách để cơ cấu danh mục để giúp chúng ta tối ưu hóa tối ưu hóa cái cổ phiếu của mình và khi anh chị em tối ưu hóa có lợi nhuận rồi thì chúng ta có tiền để nâng cấp lên những chương trình cao hơn nên ngoài ra thì uh, Dũng sẽ hỗ trợ những cái buổi học ở đây có gì ạ đầu tiên chúng ta học bằng video anh chị em sẽ học bằng video trước sau đó thì Dũng sẽ có hai buổi để Dũng hỗ trợ trực tiếp chúng ta học cùng nhau trên Zoom à, Zoom để chúng ta có thể ứng dụng thực tế thị trường như nào thì đây là một chương trình à, có thể trong một hoặc hai tháng Dũng mới tổ chức một lần nên anh chị em nào mà chưa có cái điều kiện để học những khóa học cao hơn thì đây chính là cơ hội và anh chị em có thể đăng ký vào cái đường link ở dưới kênh ở dưới YouTube thì ờ, bạn hỗ trợ bên Dũng sẽ hỗ trợ chúng ta hoặc là comment số điện thoại ở đây thì bên Dũng sẽ gì ạ hãy comment số điện thoại để bên Dũng sẽ có bạn hỗ trợ giúp chúng ta đăng ký một cách nhanh nhất một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi cái chương trình đó là cắt lót như thế nào để cắt lót và ý nghĩa tại sao phải cắt lót à, xin cảm ơn rất nhiều